thứ nhất mọi người sẽ nhìn cái hình này con cò này con chó này con mèo này đấy chỉ cần như thế thôi người sẽ mở ba con này trước và con thứ tư thì mọi người nhớ rồi giờ mới được giải đố thực sự là ở đền là kiểu một mình ta đây là bá đạo bá chủ luôn người cứ chọn bốn cái này kiểu gì trùng không có gì luôn mọi người không có gì luôn qua đây giải đồ tiếp này cái này thì nó quay theo hình dưới này hình con cò thì quay hướng góc ờ, góc này là góc 4 giờ còn con này góc 7 ờ, giờ còn con góc này góc 10 11 giờ thì ra góc 7 giờ này con này góc 3 giờ con này góc 7 giờ này con này góc 11 giờ mọi người quen rồi mọi người quen sẽ xử lý không có gì luôn nó lại mắc nghèo luôn còn cái này thì chơi giống như một cái trò trò mà trò điện tử ngày ngày xưa ấy cái trò mà xếp hình ấy đấy bốn góc này nhá thì mọi chọn vào đây thì nó đã full ô rồi chọn đây nó chéo ha nó full ô rồi, không có gì luôn người nhìn thấy một mình quản lý một cái đền này giờ lên mặt boss này giờ lên mặt boss một mình bắn bót mọi người kích hoạt ra một mình bắn bót thì bình thường đây có cúp 4 rồi thì cầm bắn scaler một mình bắn bót thì hơi ngại hơi ghê you. Okay. I'm out. Need ammo. I'm really sorry. Thank you. Okay. Ôi, đây đền mũ ba này trời ơi. Get in the car. I got supplies. Ba ba lô ba này, các thứ luôn. Ốp rồi. Ốp đồ già. Get in the car. Đây. Đống đồ luôn. Hai cái mũ ba các kiểu các kiểu luôn, một mình cân no. chỗ này. này. Cốp 8 rồi đây, cốp 4 nữa này. 45 khẩu này lấy thêm ít đạn xanh ok nhiều đồ quá không lấy được quá giàu luôn một mình quẩy khu này quá giàu luôn giờ mà nó rơi cho cái thính ở trên này nữa thì chịu cũng không nhận được lấy thêm ít đạn xanh đấy chưa kiếm biết I'm out. Need ammo. Ơ? À? Mình đang bay về hướng nào ta? Ra về đồng đội đây, ra chở đồng đội đây. Hai à, hai tiểu thư ra chở đồng đội đây. Đâu rồi? Hai tiểu thư đuổi theo đây. I'm out. Need ammo trên này hình như bay xuống là nước nó hết ra mọi người nhá bay từ trên này xuống là hình như là nước nó sẽ không còn nữa này nước nó sẽ không còn nữa I got supplies. là mình phải uống nước từ trên này. có qua đây không đây đồng đội ơi No. Đồng đội bỏ mình rồi. Đồng đội bơ mình rồi. Let's go kiếm ít đạn xanh đã không còn không còn đồng đội bơ mình luôn Đây. Help! Let's go! được nhiều đồ quá nhiều